bây giờ đi làm đúng không bây giờ bình thường đi làm đúng không mà chủ người ta bảo là tao đều đi làm tao đi chơi thế xin tiền chú chú đồng ý không không tao đi làm tao đi chơi không chú ơi chú là không được làm hòa không ai người ta thế hết hiểu chưa người ta phải lịch sự đúng không sống ở trên đời con người ta phải đàng hoàng người ta phải lịch sự thế thôi bây giờ chú hát cho cháu với chú ăn cháu đi của chú ấy tám trăm nghìn tất cả mà đâu gửi cháu không biết chú ai chú ạ chú cảm cháu không biết chú ai mày đưa cho chú về chỗ ờ, con và ờ, con cháu chả phải đưa chú đi đâu tất cả không ờ, mày, chú... mày, mày, mày đưa tao đinh ngủ nghỉ đây cháu không, không cần biết đây việc của chú nó về chú hát chú phải thanh toán với cháu chứ gì ô về thế nào chú ừ. vậy thì cháu tiền cháu cho chú gì thế nào đấy tao không dùng tiền mặt đâu chú không dùng tiền mặt chú chuyển khoản cháu tao không còn nếu như chú không chuyển chú không không chú để lại điện thoại hoặc gì đấy mày hôm nay tao cứ thử cháu nha cháu đang cháu đang muốn tôn trọng dùng lắm đấy tao dùng điện thoại đâu cháu không biết tao dùng điện thoại đâu Để sao chú mua tiền ra chú mới đi hát được không? Đơn giản tao buồn nó đi chơi Ờ đi chơi đi chơi có tiền, chú phải trả tiền cháu chứ mà cháu người ta kinh doanh nhưng mà cháu kinh doanh cho vui à? Nhiều lúc phá lệ là bình thường Ôi ờ, không phá lệ được chú ạ Ở đâu phá lệ được, đây nhà cháu không phá lệ được, ok Cháu không còn biết chú ai, kể chú ông già cũng được Nhưng mà khi đã về nhà cháu ấy Ông ơi chú về con Chú hát, chú ở đây có tiền cháu tao đã biết đưa đứa nào cả bây giờ tao đi chơi thôi đi chơi thì không trả tiền đâu đi ăn đi chơi thì không trả tiền được thế nào ô chú đang đùa cháu cái gì nhỉ không tao nói thật cháu không biết chú ai cả kẻ chú làm quan chức kinh ra không biết chú đã béo là không trả tiền đâu quay cả tao đúng buổi làm quan chức gì cả đây tất cả anh xem đây là lúc là chú này là chú là ai mà bây giờ chú ờ, đến đây hát họ mình hết tám trăm nghìn và bây giờ chú không thanh toán đấy chú bảo là chú đi về chú bảo chú không có tiền đấy chú bảo là chú không có tiền và chú không thanh toán và chú đi về chú bảo là không có tiền đấy đấy tất cả anh chị em xem ờ, đây là ai nhỉ mày mày mày đang ờ, đang ờ, đang bị kiểu gì đây dạ mày mày cái, cái, cái... chú đừng chỉ cháu cháu đang rất tôn trọng chú ok cháu đang tôn trọng chú cháu không cần phải tắt đi về việc của chú chú được biết cháu như nào đơn hàng tao đi về tao đi ngủ nghỉ đấy ấy ờ, không được đi đi ăn không bán tiền đâu đấy không đi chơi tiếp nữa cơ con ạ đấy là chuyện của chú nha ở đây đến chơi thì phải thanh toán tiền cho cháu không được thế đi chơi là phải lịch sự cái gì bây giờ chú đi chơi áo đâu tám trăm áo của chú làm gì chả làm gì mà cái áo của chú cả không ai người ta lấy áo không được đâu phải thanh toán tiền cho cháu mới được về thanh toán tiền cho cháu đào hoàng vào chú ạ à không không chú đang ngủ đấy, qua có hoạt động kinh doanh chứ không phải cái chỗ cho chú nằm ngủ đâu chú không không không không không không chú ơi lịch sự thì đi không không không không không lịch sự thì đi nha thế mày mày bây giờ muốn đi nào nào bây giờ chú thì có tiền cháu. tao không có tiền mặt bây giờ không có tiền mặt thì bây giờ chú phải gọi người nhà chú thanh toán tiền cháu như nào bây giờ chú phải giải quyết nào hả bây giờ đi em mà bây giờ không có tiền bây giờ Vâng, không, tiền mặt bây à? giờ. thì bây chú thì có như nào? Về chú gọi điện người nhà chú lên, hoặc là người thân chú lên xin trả tiền cháu. Cháu làm tiếp. Sao? Còn nếu như chú không có chú xin cháu, chú cởi hết quần áo cháu cho tiền cháu cho chú. Nào. Chú cởi hết quần áo cho chú. Ok. Vào nhà vệ sinh đi. Hả? Chú ơi, chú cởi hết trong nhà vệ sinh đâu chú đi bộ về. Chú cho anh cháu làm tiếp đấy. Vâng. Không. Không, Cháu đi bộ về. sưng lớn ở đâu đâu chả biết được này đi ăn không chuyện rồi ở quy toán mà không chả biết là bảo gọi công an trưởng công an huyện không biết là chú này chú làm chức to như nào không chả biết được